xin chào tất cả mọi người hôm nay à, phước sửu có một cái cuộc cà phê trao đổi về cái gọi là tìm một à, chỗ ở hiện tại của mình à, ở quận 7 làm sao cho nó phù hợp thì à, rất là vui rồi hôm nay là có chị Huỳnh Hoa nè à, Thanh Huy à, để à, xin à, à anh chị ở đây một ít kinh nghiệm làm sao mà mình à, chọn được một cái à, nơi ở à, phù hợp nhất là cái tình hình đợt vừa rồi là dịch covid thì à, nó gây ra rất là nhiều cái khó khăn à, nhất là với vấn đề sức khỏe và đảm bảo an toàn cho những cái đứa con của gia đình của mình đó thì à, Phước sử cũng đang băn khoăn suy nghĩ mãi thì khi trước giờ là Phước sử cũng dạng như ở thấp tầng à, dạng như ở dưới đất á, nhưng mà tất nhiên rồi về vấn đề điều kiện về tài chính thì không mua được những căn nhà lớn và còn những cái à, nơi gọi là sang trọng thì Phú à, Sủ cũng đang à, suy nghĩ đến tìm đến một cái nơi gọi là chung cư à, để um, có một cái nơi ở và thuận tiện về cái vấn đề đi học cho những đứa con của mình thì hôm nay thì à, chị Huỳnh Hoa thì cũng một lục là những người à, bạn của Phước Sửu và đang ở tại quận 7 và chị à, đang ở à, khi trước giờ cũng có di chuyển à, nhiều căn hộ thì à, chị Huỳnh Hoa có thể chia sẻ cho em được cái thông tin là nên chọn căn hộ nào à, là cái nơi à, à, ở gọi là happy hay gì không Xin chào các khán giả thì uh, trước đây thì mình cũng uh, ở qua rất là nhiều căn hộ tại khu Nam ví dụ như ở ờ, căn hộ cảnh viên 3 của khu Phú, Phú Mỹ Hưng rồi cách đây 6 tháng thì mình cũng đã từng ở qua căn hộ Sunshine uh, Sunshine City Sài Gòn nằm ở đường Phú Thuận quận 7 à, lý do làm sao mà mình chọn ờ, ở căn hộ Sunshine vì căn hộ Sunshine nó là dòng căn hộ rất là mới và nó à, smart home à, mình thích à, cập nhật à, những cái dòng căn hộ mà có à, sử dụng công nghệ thì à, ở Sunshine thì nó có một điều là à, do cái công nghệ của nó quá mới và cái hệ thống à, báo cháy của nó rất là là là cảm ứng nên là khi có một cái luồng gió qua là cái hệ thống báo cháy nó rất là liên liên tục thì uh, cái một điều nó cũng uh, hơi gây tiếng ồn có gây phiền toái cho chị nhiều lắm hay không thì uh, nếu như mà bình thường thì mình ở căn hộ thì mình uh, chiều mình ừ, tối mình về mình ở thì không sao nhưng mà do mình ở cái căn hộ sunshine trong mùa dịch á yeah. thì mình ở suốt ngày ở đó thì cái uh, cũng cũng hơi uh, hơi hơi lo là lúc nào cũng có lâu lâu có hệ thống báo cháy à, thường xuyên à, đó thì nó chỉ có một cái vấn đề như vậy thôi và và khi mà mình ở thì cũng có à, nghe vài à, nhà đầu tư ở đó thì à, nói về tình trạng pháp lý thì ở đây có Thanh Huy à, là sale bán à, dự án à, Sunshine thì có thể giải thích về cái à, pháp lý dự án của Sunshine City Sài dạ. Gòn. Yeah. Phước Sửu thì à, cũng rất là muốn mua và lựa chọn cái hộ sinh say á Huy thì à, Huy có thể chia sẻ cho Sửu được thêm cái thông tin à, thời điểm này có nên mua sinh say không và sinh say nó có những cái lợi thế như thế nào cho nhà đầu tư được không? À, xin chào quý khán giả đang xem kênh à, thì để tiếp nối cái câu chuyện mà của chị Hoa đang thắc mắc về cái dự án sinh say Sky City ấy, thì à, cũng như là trong khoảng thời gian vừa qua Ờ, do dự án này là dự án được chuyển giao từ một chủ đầu tư trước đó chuyển về cho chủ đầu tư Sunshine Group cho nên là cái vấn đề về pháp lý một phần là do ảnh hưởng là cái do thủ tục pháp lý như anh Sủ đã biết rồi nếu mà trong bất động sản của mình cũng phải cần thời gian để mà update lên để mà cập nhật cho đầy đủ cho hợp ờ, hợp cho cho cái pháp lý nó nó nó đầy đủ và và và đúng với ờ, cái cái hướng mà để mà chủ đầu tư đưa ra cái chính sách bán hàng cũng như là cái tiến độ xây dựng để làm sao phù hợp thì trong khoảng thời gian vừa rồi thì cũng giống như là hai năm hai năm vừa qua thì cái dự án gần như là à, nó không có xây dựng được uh, nhanh như là là là kỳ vọng của những nhà đầu tư cho giai đoạn mở bán đầu tiên ở những cái uh, tháp ở trong cái dự án này thì có một cái dự án có một cái tháp duy nhất đó là tháp S1 thì đưa vào vận hành thì do là tháp này là trên cái nền ờ, móng của thiết kế cũ của chủ đầu tư cũ cho nên là về cái ờ, phần mà thiết kế cũng như là uh, phần vận hành uh, chủ đầu tư có thể là chưa cập nhật được những cái uh, cái công nghệ mới để mà làm sao nó phù hợp với với với uh, cho cư dân sinh sống tại đây thì uh, Ờ, trong cái thời gian mà vừa rồi thì cũng là cập nhật về cái tình hình mà cư dân ở tại đây thì em thấy là tương đối là à, đầy đủ khi mà cư dân về đây ở thì tháp S1 được lắp tương đối là nhiều nó tại vì như là anh Sủ chị Hoa cũng ở đây cũng biết về, về cái tình hình khi mà mình sống tại đây thì cái tất hầu như là tiện ích và cũng như là những cái ờ, xung quanh á gần như là đã hoàn thiện hết rồi gần như là có hưởng thừa chọn đầy đủ các tiện ích ở trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng vài bước thôi đó thì uh, cho phước sự hỏi tí xíu mình đang có băn khoăn ở cái chỗ là khi mà mình ở mới vậy á nói là sinh sai là trung tâm quận bảy nhưng nó hơi ngược đường như vậy á thì cái vấn đề đi lại và học hành của tất cả các con em của mình á nó có phù hợp hay không và cho con học những trường nào phù hợp à, cũng có một số khách hàng sống tại đây phàn nàn về cái cái về cái di chuyển cái đường di chuyển mà nếu mà khách mà ở sống tại đây mà làm việc ở quá xa nơi như là vậy chẳng hạn như nói những quận xa xa tại ờ, quận 7 như là Tân Bình hay là ở quận 12 đồ này nọ thì nó khá là ngược đường còn về cái đường di chuyển thuận tiện á thì khi mà khách hàng có thể làm việc ở quận 1 trung tâm và đi về cái dự án của mình cũng tương đối là gần tại vì hiện nay là hạ tầng giao thông gần như là nó thay đổi so với khoảng thời gian trước rồi dạ. đó cái đường thì ờ, như đường Quỳnh ờ, Tấn Phát thì đã nâng cấp lên và rất là cao nó không còn ngập như trước đây trong khoảng thời gian trước đây thì khi mà mưa nhẹ xuống thì chiều lên tí xíu là ngập còn bây giờ thì gần như là cư dân ở là rất thoải mái trong cái chuyện mà uh, di chuyển thì nó gần như nó không kẹt xe giống như cái khoảng thời gian trước đó rồi về giáo dục cho con cái uh, học hành tại đây thì gần như là mình bước qua bước một hai bước thôi là mình tới một cái trường mà của Phú Mỹ Hưng đang xây đó là trường Đinh Thiện Lý nó trong tháng 8 tháng 9 này là gần như là đã đưa vào vận hành và cho những cái học sinh tại khu này có thể là vào học trong trong những năm đầu tiên tại trường Đinh Thiện Lý song song đó thì có những cái trục đường mà phía bên Phú Mỹ Hưng thì gần như là mình đi vài bước thì thôi từ quốc tế Đài Loan, Nhật, Canada rồi một số trường dân lập, tư lập đồ này nọ là cũng gần như là trong Phú Mỹ Hưng đó thì ngoài ra cũng trong tương lai thì có một số ừ, trong dự án Sky City của mình cũng có nhiều cái trường học ở trong đó cũng giống như trường ờ, ờ, của chủ đầu tư hợp tác với ờ, Maple Pair đó là trường Canada đó là dạ. trường cũng khá là nổi tiếng và chất lượng giáo dục khá tốt ở đây nó thì cư dân có thể tìm hiểu thêm xung quanh có những trường dân lập cũng khá là ừ, tốt như là vòng vòng ở cái hướng đường Quỳnh Tấn Phát hay là đường Phú Thuận à, cảm ơn thanh huy rất nhiều à, sở đang băn khoăn về cái mức giá đó huy à, bởi vì à, đang có một cái à, dòng căn hộ ở hướng nhà bè nhưng cũng sát quận 7 thôi à, và cái căn hộ Sunshine này thì à, theo huy á, phân tích á, thì à, cái mức giá thời điểm này của Sunshine nó có là hợp lý hay không và nó có những chính sách thanh toán hay cái gì à, mà có thể là hỗ trợ cho các vấn đề thanh toán cái hiện tại là cái dòng tiền của mình nó đang có giới, giới hạn tí xíu <laughs> em thì ờ, thật ra em cũng không phải là một ừ, đại sứ của Sunshine hay này nọ để em em tất cả em tập trung vào khách hàng phải bắt buộc đầu tư vào đây bởi vì mình chọn cái căn hộ một nơi để ở thì chắc chắn nó phải phù hợp với cái khoản tài chính của mình nè à. ừ. rồi phù hợp với cái thuận tiện cho gia đình con cái mình đi học như thế nào để thuận tiện ở tại vị trí đó ừ. nhưng mà về uh, giả sử như cái khâu tài chính của mình nó nó nó nó gặp khó khăn thì mà ờ, chưa đủ tài chính để mà mình mua căn hộ thì tại vì dự án hình thành trong tương lai mà bây giờ mình chủ đầu tư họ cũng thu cái một cái khoản ờ, nhất định thôi khoảng 30 trăm thì chính sách họ đang sử dụng cái đòn bẩy tài chính vay ngân hàng đó là 70 nó hỗ trợ lãi suất toán như thế nào nó có tốt hay không ngay cả thời điểm này thì tất cả những dự án nào khi mà anh vào thì mình cũng thanh toán khoảng 20 tới 30 phần trăm để mình ký hợp đồng mua bán thì Sunshine cũng vậy ở Sunshine cũng vậy nó thì cái hay em thấy cái hay của cái dự án này so với mặt bằng chung trên thị trường những cái dự án xung quanh và cùng với uh, chất lượng á, thì hàng này á nó mình có thể mình uh, mình mua và mình nhận nhà sớm còn những dự án khác thì những chủ đầu tư khác họ đang xử lý pháp lý thì có thể là hai năm nữa thì họ chưa bàn giao nhưng mà với dự án này thì hai năm nữa khách hàng có thể vào nhận nhà và ở rồi vậy là đó. được nhu cầu của mình đó. thì em thấy uh, tùy theo cái cái cái nhu cầu và tài chính của mình như thế nào để mình chọn một cái căn hộ ở nó phù hợp chứ không phải là <laughs> em em nói để mà mà khách hàng để bắt buộc vào sân say ở rồi ngân hàng mà. nào hỗ trợ cho vay vậy ngân hàng bên này là ngân hàng à, hồi trước đây là ngân hàng VB Bank hỗ trợ trước ờ, trước cái dự án này là VB Bank hỗ trợ trước khi pháp lý còn bây giờ khi pháp lý đầy đủ thì tất cả các ngân hàng khi mà ký hợp đồng mua bán thì gần như là hỗ trợ cho mình cho vay ở cái dự án này Ồ, vậy là dạ. thì nhiều ngân hàng hỗ trợ thì sẽ có một mức lãi suất rất là tốt phải không? Dạ, để mình so sánh được cái mức lãi suất để mình chọn một cái ờ, ờ, cái phương án vay hợp lý với một cái ngân hàng nào mà tiếp nối cái cái câu chuyện về cái dự án Sunshine á thì mình ờ, em đánh giá về cái phần chung về cái khối kiến trúc của cái dự án Sunshine nó khác ở những cái dự án khác trên thị trường hiện nay mà gần như là hiếm thì em chỉ có thể so sánh với một cái dự án mà ở ngay trung tâm đó là dự án uh, ờ, Vinhome Ba Son đó là cái phần uh, kết cấu bên ngoài đó, nó phủ kính nó ốp kính thì cái ốp kính ở đây á, nó nó tốt nó gọi là nó hiện đại và nó để làm gì nó cái khối kiến trúc của cái tòa nhà nó không có cảm thấy mình nhìn từ bên ngoài nó không có nặng nề cái điều nhìn từ bên ngoài và nhìn khi mà mình sống ở trong cái căn hộ cái tốt nhất là cái gì cái trong mùa vịt mùa dịch á mình ở mà mình thấy cái khối bức tường bê tông hay là những cái tường và qua những khối cửa sổ này nọ thì nó tương đối nhỏ còn về cái khối ốp kính thì mình có thể nhìn từ bên trong ra cái tầm view của mình nó sẽ thoáng hơn và cái cái đầu óc mình ở khi mà mình ở trong cái căn hộ của mình mình sẽ thấy thoải mái hơn thuận tiện hơn đó là một vài chia sẻ mà em cảm nhận được và khi mà sống ở Sunshine á, để khách hàng có thể hình dung được trong tương lai đó. À, cảm ơn Thanh Huy rất là nhiều à, theo như phước sửu ánh sáng là hào quang mà mình thấy là chỉ có nơi Sunshine là một nơi gọi là rất là nhiều ánh sáng <laughs> à, nhất là những uh, buổi uh, chiều chủ nhật hoặc là buổi chiều tối chủ nhật thứ bảy thì uh, chủ đầu tư cho chạy dòng điện ánh sáng trên, trên tòa nhà và phát ra rất là nhiều uh, cái hình ảnh rất là đẹp không Huy cá tông luôn chứ ừ. ngay cả ngay cả bên trong dự án mà ở cái liền kề với cái trung tâm Phú Mỹ Hưng mà bên Phú Mỹ Hưng mình qua một cây cầu là tới một cái gọi là cái trung tâm hành chính Phú Mỹ Hưng đó là những cái tòa nhà cao ốc cực kỳ đẹp của những cái chủ đầu tư những ờ, tập đoàn lớn của nước ngoài cũng như là Việt Nam họ họ đóng trụ sở tại đây thì mình hình dung trong cái khu Nam mà cái cái mật độ mình nó có thể đánh giá ở đây là trung tâm của khu Nam là vì sao có những cái tòa nhà lớn của những tập đoàn lớn và có những cái khu căn hộ cực kỳ cao cấp ở tại khu này à, à. cảm ơn à, à, Thanh Huy và chị Huỳnh Hoa đã chia sẻ những cái thông tin bổ ích chắc sắp tới là Sai là một cái và là một cái tâm điểm để cái sử à, lựa chọn bởi vì thấy có rất là nhiều cái chính sách tốt và gọi là căn hộ cao cấp à, nhưng mà pháp lý theo như à, à Thanh Huy đã nói là đã gửi lối rồi thì à, chắc là phân để tìm hiểu thêm một tí nữa nếu mà pháp lý ok thì đây là một sự lựa chọn hàng đầu rồi xin cảm ơn à, Thanh Huy và chị Huỳnh Hoa rất là nhiều à, đã có một cái sự chia sẻ rất là hay cảm ơn cả nhà đã xem kênh ạ à.